Hà Nội về đêm Nay à, buổi à, tối Hà Nội vừa trải qua trận mưa rất là lớn Đây mọi người nhìn cây ngày mấy nay nó nắng hôm nay được trận mưa cây lá như kiểu ờ, hồi sinh lại nên nắng quá bụi bặm xa toàn thấy ờ, đèn đóm sáng trưng hơn giờ này cũng 11 ờ, giờ chắc là mọi người cũng có nhà đi ngủ nên tắt bật đèn mai thứ bảy đấy cái tòa ờ, chung cư ở đây khu thanh xuân xa kia là Apple thuốc bây giờ đấy là chợ thuốc ờ, chắc là lớn nhất của miền Bắc thuốc Tây ngày xưa ở, ờ, là ở chỗ ờ, Ngọc Khánh sao chuyển về đây nó mưa xuống thì cái cây nhà nhìn nó cũng mơn mởn mởn lên mấy nay Hà Nội nhà trong nhà khoảng 35 36 độ nhưng ngoài trời nó nó, nó nóng lắm trời chắc hơn nhiều bên kia mây chắc là tối nó vẫn còn mưa đấy mây người nhìn thấy mây không mây chắc tối nay vẫn mưa tiếp để xa xa mình yeah Sakai City mưa xong nhìn ờ, không khí trong lành ạ vừa mưa xong không khí trong lành sấm chớp mập sang đứng ở trên tum ờ, này mát lắm tum ở của chung cư cũng được đẹp mấy hôm ờ, rồi nóng quá ngủ bật điều phải bật điều hòa hôm nay chắc phải bật hôm nay nó vừa mua xuống không khí trong lành nó dịu hẳn đi không có cái gì bằng khí trời bật điều hòa cũng ngủ cũng mệt Hà Nội toàn bê tông cốt thép để mọi người nhìn xung quanh toàn nhà nhà là nhà và cây xanh là toàn ở chỗ um, ngã tư uh, Thái Hà với cả Láng Hạ gần dạp chiếu phim quốc gia là tên là Tabi Bank khác là của ngân hàng VPBank xa đang à, để cửa đỏ kìa tình dình quay cái chấm chớp cho các bác xem cái mà mãi mình cứ tắt đi nó lại có bật lên nó lại mất mình bên kia là trung tâm à, thương mại à, Royal City 72 Nguyễn Trãi từ bên khu nhà mình sang đấy khoảng à, nửa cây đi bộ được mai chắc là thứ bảy à, nhiều nhà được con cái được nghỉ học bây cũng không phải làm hay sao đèn đó vẫn còn sáng mọi người vẫn chưa đi ngủ bên cái khu ờ, kia là khu ờ, Nguyễn Tuân đây cái khu TNR này khu 90 Nguyễn Tuân khu nhà ở trong Nguyễn Tuân xa kia thì là khu Amperia Amperia ở 23 Nguyễn Thị Đường mưa một trận xong cái cảm giác mọi thứ nó gột sạch hết cái bụi vậy còn ở đây là trên cái ấy nhìn xuống ấy. vừa mưa nên là chắc cũng ít người đi lại xa xa bên kia là bên uh, Bách ở Tây Sơn là thuộc Đống Đa ở ở bên này là Thanh Xuân đi qua bên kia là, là Đống Đa dắt nhau mỗi cái, cái, cái, cái sông Tô Lịch thôi ở chỗ đèn sáng sáng kia là cái ờ, đường sắt trên cao Cát Linh đông nữa nhưng mà mãi vẫn chưa xong không bao giờ xong mình quay sơ sơ cái khung cảnh tối ở khu nhà mình à, cho mọi người xem thôi nhé vì trên này đang à, gió nói không biết là nó nghe rõ mọi người nghe rõ gió to lắm kết thúc video tại đây nhé mọi người à,